À, xin chào tất cả anh em uh, trên uh, mọi miền tổ quốc khi mà chúng ta muốn uh, học cái nghề uh, làm phim hoạt hình thế thì trải qua um, phim hoạt hình 2D thì tôi đã sử dụng như Tom Bomb Studio uh, Toon Boom uh, Harmony bản 16 17 và Grey Top uh, Animator rồi uh, uh, Cartoon uh, Cartoon Animator thì tất cả các phần mềm thì tôi thấy là có một cái phần mềm mới mà hiện nay ở trên Việt Nam mình ít sử dụng và hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn à, chúng ta bài học đầu tiên để chúng ta có thể à, làm được cái phần mềm đó phần mềm này thì hoàn toàn miễn phí và mở các bạn chú ý nhé à, chúng ta download phần mềm thì chúng ta vào đây chúng ta download về chúng ta vào Google à, chúng ta search chữ này cho tôi các bạn search chữ này nhé open tool z Đấy. các bạn vào open tool z thì các bạn vào vào trong um, kho của cái trang này thì nó cho chúng ta download về các bạn nhấp vào đây cài đặt rất là nhanh ở đây thì à, các bạn nhìn thấy chữ là click here to download gồm có open tool effects uh, rồi Kumo Work hai cái phần mềm này là phần mềm chỉnh sửa ảnh cho các bạn làm tạo thành các um, hình ảnh nền vân vân còn phần mềm chính của chúng ta là đây và effect thì chúng ta download về chúng ta cài plugin vào cho phần mềm thì nó sẽ được với các bạn nhấp vào đây Đấy, nhấp vào đây và Ờ, các bạn à, sượt xuống thì các bạn nhìn thấy là có hai bản bản cho máy à, ờ, Maxitos hay là máy Apple à, Apple thì còn đây là cho bản Windows các bạn nhấp vào đây các bạn download về thì à, download về thì chúng ta cài đặt bình thường thôi à, cũng rất là dễ các bạn à, đợi một chút à, chúng ta sẽ download về và ta sẽ học bài đầu tiên thì uh, thực sự với phần mềm này sống động vô cùng sống động vô cùng hơn cả Tomboom Harmony và Greytalk Animator à, cái phần vẽ rất là tiện lợi cho các bạn các bạn có thể sử dụng uh, nhanh là các nhân vật mà không cần phải sử dụng phần mềm Photoshop à, bây giờ các bạn à, nhấp vào đây nhá các bạn à, hiển thị tải về này đấy thì các bạn có thể nhấp thẳng luôn các bạn vào đây nó download ở trong thư mục này đấy và ta vào trong này thì à, chúng ta sẽ sẽ setup nó là các bạn nhấp chuột phải cho tôi nhá các bạn nhấp chuột phải các bạn chạy run admit uh, chạy run theo cái quản trị của máy tính và các bạn mở bật được Đấy. chúng ta mở ra các bạn nhìn thấy phần mềm được cài đặt chúng ta chọn ok các bạn accept agreement các bạn cài đặt cái này là phần mềm miễn phí nha các bạn nhé và hiện nay ở Việt Nam là chưa ai sử dụng và tôi là người khám phá đầu tiên cũng có thể có người sử dụng rồi nhưng tôi chưa chắc lắm vì tôi cũng không thấy ở trên mạng mấy à, trên uh, mạng xã hội mấy và chúng ta sử dụng phần mềm này chúng ta làm thì tôi sẽ dạy cái bài đầu tiên bài cơ bản sau đó các bạn sẽ học dần các bài khác Đấy, ta extract file và ta install installing các file được giải nén ra và cài đặt vào trong thư mục đây là một phần mềm cực kỳ hay nếu các bạn chịu khó làm thì rất nhiều dự án các bạn có thể tự nhà kiếm tiền làm được nhiều làm nhiều phim hoạt hình cho các bạn các bạn có thể phát triển được tôi thì không có thời gian mấy tôi chỉ khám phá và giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng còn phim tôi làm rất ít không không có cả thời gian để mà làm vì tôi còn phải làm rất nhiều việc khác như lập trình vân vân bài đầu tiên tôi sẽ nói rõ cho các bạn thấy nhé các bạn à, chạy luôn nó đây Đấy. rồi đây đây là biểu tượng của nó đây rồi đây là một open source program developed from tool chúng ta software original created by digital from à, Italy à, chúng ta Italy rồi đầu tiên thì giao diện nó được chỉnh bày như sau phần bên tay à, trái chúng ta là phần công cụ thua phần bên này gồm có rất nhiều cái panel à, để chúng ta có thể xẹt xuống để chúng ta xem zoom basic clear up drawing timeline animator và palette exit browser vân vân đấy các bạn có thể xem browser để làm gì để chọn các tệp mà hay các thư mục hay các gọi là tập tin hay là các file zoom ở đây thì chúng ta là cơ bản uh, basic clear đấy rồi là phần để chúng ta làm sạch cái đối tượng rồi drawing để chúng ta vẽ trên phần mềm này timeline là dùng để chúng ta chạy trên chạy trên uh, uh, cái dòng thời gian đây là animator là dùng để chúng ta chạy rồi bây giờ tôi sẽ exit là để vẽ theo exit theo cột thì tất cả giao diện nó đều là uh, chuyển đổi hoán đổi cho nhau thôi chúng ta vào vùng uh, basic nhé thế trong phần file này thì của chúng ta file này chúng ta gồm có save all uh, save all để chúng ta cất toàn bộ ghi toàn bộ uh, new screen là cảnh mới load screen là load cái cảnh ra Ờ, và CRS đặt tên cạnh mới là load folder, load subset, exit, convert file, uh, à, convert file thì uh, chúng ta dùng để convert chuyển đổi file, import nhập vào, export uh, xuất ra, print uh, exit là in ra cái bảng exit của chúng ta. Đấy, phần này là phần tham chiếu là thì chúng ta có thể đặt interface vân vân thì cái này các bạn cũng như các tất cả phần mềm khác các bạn có thể đặt ở trong này những cái tính năng của nó đấy à, tính năng của nó nhá rồi cái này tôi thấy là rất là hay các bạn hiểu chưa rồi thì trên ờ, cái cửa sổ của chúng ta giống như cửa sổ của và cửa sổ test của của Tumbum và Harmony nó cũng giống như vậy thì các bạn có thể vẽ trên đây ở đây gồm có rất là nhiều phần ví dụ như là phần camera này rồi phần pheo ờ, vai này đã phần camera stand view này vân vân đấy. rồi phần 3D này đấy, 3D các bạn có thể làm uh, như vậy phần uh, cái này là các con mắt review để chúng ta xem lại cái cảnh của mình trong phần đây còn phần ở dưới thì các bạn cũng thấy là nó rất là tiện lợi có phần play và dừng stop vân vân rồi các kênh ba kênh ba kênh màu của chúng ta như trong Photoshop đó. phần color ở đây thì cho các bạn cách trượt để chúng ta có thể lấy các màu trong này các màu trong này phần này nó tiện rất là tiện ích các bạn dùng rất dễ và trên này có phần công cụ công cụ đầu tiên là công cụ animator tool ở ờ, tool để các bạn có thể là gì ờ, làm hoạt hình ở ờ, phần select tool phần blast là cái con cỏ phần Zemberchick uh, ờ, là dùng để các hình khối của chữ T đánh uh, đánh uh, văn bản phần pen hay là phần fill ấy vân vân chúng ta có thể sử dụng các phần này uh, con tẩy rồi tab tool đấy, như là băng cuộn vân vân chúng ta sẽ khám phá dần nhé ở đây chúng ta có thể là làm được rất nhiều phim hoạt hình và cái này cho có cả zigging xương rồi bon uh, các thứ các bạn có thể gắn được vào hết đấy thì uh, để phóng to các bạn dùng uh, như này cho tôi uh, ship cách dùng để phóng to thu nhỏ đó. ship cách dùng để phóng to thu nhỏ phóng to thu nhỏ cái vùng làm việc của chúng ta đó. ship cách nhá bàn tay các bạn sử dụng là phím cách như Photoshop ở the same Photoshop các bạn sử dụng như thế cho tôi uh, dễ dàng thì trên đây các menu như là scan uh, clear up là các bạn có thể quét thì máy quét vào opacity là độ mờ vân vân level là level cái này là khác với lại các phần mềm khác một chút tí tôi sẽ nói sau phần exit thì chúng ta gồm có đặt cảnh camera vân vân các bạn thể trộn các lớp ở à, uh, trộn các level với nhau Đấy, apply max line vân vân max line để uh, tức là để thực thi cái sự tương ứng của các đường ờ, thẳng vân vân cell này play này Đấy, gender gender là để làm xuất phim vân vân đấy là phần mềm này các bạn cài đặt ra nhá thế bây giờ tôi sẽ nói như sau à, Giống như phần mềm à, của các bộ phận khác Của các phần mềm khác nó có gồm à, column 1, column 2, column 3, column 4 Tương tự cho chúng ta là giống như là chúng ta sắp xếp lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đấy Đấy, trong Tool Boom nó cũng vậy Trong Grey Talk nó cũng vậy nhá Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 Rồi đây là các phim Đấy, các phim các bạn có thể vẽ phim mà các bạn expose nó ra kéo này ra nó sẽ hở ra các bạn chú ý là 24 hình trên dây nhá phần mềm này sử dụng 24 hình trên dây phần level level chip tức là cái gì cái này chính là cái mà gọi là giống như cuộn phim ấy các bạn khi chúng ta vẽ hình lên trên này chúng ta sẽ áp dụng cho cái cột nào được sử dụng thì cột đó sẽ được áp dụng cái ờ, cái ờ, ờ, cái cuộn phim được rửa vào đấy đây giống như cuộn phim nhá tác dụng của nó như vậy thì ở đây của chúng ta gồm có hai cái này new vector level tức là chúng ta vẽ cái level bằng vector còn chúng ta chọn cái nút này thì là new tool raster level là dùng để vẽ như kiểu uh, hình ảnh như là dùng chổi sơn vân vân đấy tất cả này như vậy thì bây giờ ở cái chỗ vùng 1 ở phase 1 đây tôi lấy ví dụ phase 1 thì tôi uh, tôi tôi chạy cái phần mềm uh, chuột lên đã à, tôi cũng dùng một cái phần mềm chuột để cho nó chạy lên đúng không rồi Đấy. phần mềm chuột trước khi phần mềm chuột tắt cái này đã thì nó mới lên được nó có hơi bị ảnh hưởng một chút à, bây giờ chuột lên nhá rồi ở đây tôi cài cả một trung ôm harmony đấy các bạn xem bài trung ôm harmony các bạn làm còn bạn nào thảo phần này học xong phần này các bạn thảo các bạn làm tôi hy vọng là các bạn theo tôi để chúng ta trở thành những người uh, thiết kế vẽ các nhân vật hoạt hình một cách tốt nhất nào bây giờ chúng ta đặt cảnh đầu tiên chẳng hạn ở đây tôi đặt cảnh là bóng trượt à, tôi làm vẽ một quả bóng à, à ok rồi bóng trượt Đấy, bây giờ các bạn nhé đầu tiên tôi vẽ một cái đường cong vẽ một cái đường cong như này ờ. tôi còn trốn z ừ, thế tôi ờ. tôi vẽ sơn này nó hơi ờ, à, tôi xóa nó đi nhé các bạn xóa cái phim này đi đó. À, tôi xóa này đi đó. rồi cuộn phim đầu tiên bây giờ tôi sẽ sử dụng à, là cái chổi và các bạn chú ý option ở trên nhé à, với cái uh, phần này đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là loát cái gì lên là loát vector đi ok nhá lót vector này Đó, ok rồi vector đây thì bây giờ ta mới vẽ vector à, lót hình ảnh à, lót sơn thì chúng ta sẽ loát cái kiểu sơn sau tức là tên đấy để chúng ta có thể vẽ được các hình ảnh dưới dạng chối còn ở đây chúng ta chọn này thì ở đây các bạn nhìn thấy là min là min và max là cỡ của chổi min max Accuracy là độ chính xác độ chính xác accurate accurate small là độ mượt Đấy, các bạn chú ý như đây nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái chỗ vẽ một đường ta đợi nó để nó tiến đến gấp ok rồi Đó, ta được một cái một cái chổi sơn này Ở ờ, bây giờ các bạn sẽ sửa cái chổi này bằng cách như là các bạn có thể chọn đây các bạn à, ta à, bắt đầu từ làm lại nhá làm lại khung này giờ ta sẽ Đấy, rồi bây giờ chúng ta nhìn này à, tại đây số 3 thì có nghĩa là J3 đây J2 J2 nó là cái này J3 nó là cái này bây giờ ta mở rộng cái đường di ba này lên ta kéo ra đến đây nhá thì ở đây tôi kéo các bạn kéo đến bao nhiêu thì cái phim của chúng ta sẽ dài bấy nhiêu rồi bây giờ đến cột 2 cột 2 ở đây là không có level đúng không thì bây giờ chúng ta sang cột 1 thì nó có Đấy. cột 1 thì nó có nhưng cột 2 nó không có thì cột 2 ở đây chúng ta cũng loát ra một cái cho tôi là new tôi gọi là cột này gọi là bóng được không các bạn ok ok bóng rồi đến cột bóng này nha cột bóng này các bạn vẽ cho tôi một hình ảnh là một quả cầu nhỏ Đó quả cầu nhỏ này với cái bóng là một tôi kéo rộng cái này ra thành nhiều phim vẽ lại bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động từ bên này qua bên này được không rồi để vào chuyển động thì các bạn các bạn chú ý nhìn vào đây này bạn chú ý nhé tại bóng chúng ta ấn key frame đầu tiên set key rồi bây giờ các bạn vào đây bạn một tôi xóa cái này nữa vẽ lại một câu vát cho tôi một cái là new style để cho nó có màu màu đây tôi đổ vào đây trong bảng table 2 tôi sẽ đổ sơn vào trong thế với cái vector đây tôi sử dụng công cụ này chúng ta sẽ chọn đây cột này thế này bò bây giờ tôi vẽ cẩn thận lại bây giờ tôi mới ờ, dùng cái này tôi kéo rộng nó ra xuống dưới đó rồi bóng này tôi vứt đi cột này tôi xóa cột này đi đó bây giờ tôi sẽ sử dụng cái công cụ này các bạn nhìn thấy nhé tại đây tôi xét là cái diện một sau đó tôi chọn position ờ, tôi chọn ở đây là tâm tâm là center để tôi cho cái center này vào đây đó. sau đó tôi chọn uh, position tôi chuyển xuống đây đây rồi đến uh, đến phần này tôi lại cho chuyển xuống đây Đấy, đến đây xong rồi đến đây tôi lại cho nó chuyển xuống đến đây Đấy. đến đây tôi cho chuyển nó lên đây sau đến đây nó lại tụt xuống đây lại tụt lên Đấy. đây tôi lại các bạn nhìn thấy bây giờ ta cho nó chạy nhé đoạn ờ, đoạn đoạn đoạn đoạn từ đây rồi ta coi như là ta tính từ chỗ này đi lúc nãy là tôi để quên để cái cột phía trên Đó. bây giờ chúng ta sẽ mở đây thì à, center ta phải chọn center nhé để ta đưa cái con chọn nó vào đây sau đó <laughs> để cho nó vào đây Đấy. rồi đến đây xuống đây một đoạn đúng không rồi đến đây xuống đây một đoạn giờ chúng ta sẽ chạy thử đấy à, cái phần dưới này là do tôi lúc đầu tôi kéo nó không được tôi xóa từ đây đi tôi chỉ còn lại phần từ trên này đến đây thôi các bạn chú nhé Đấy. thì bây giờ tao chạy Thế tôi phải điều chỉnh lại để cho nó hợp lý đúng không? Ờ, bây giờ các bạn lấy ờ, quả bóng nào cũng được ờ, tôi từ tôi tính từ đây bây giờ tôi sẽ xóa đến đây đi xóa hết keyframe đi riêng này xóa hết họ không gọi bạn thử lại nhé giờ tôi uh, xóa nó đi còn tôi loát cái này ra tôi loát còn một cái uh, tôi loát một cái mới hơi chậm một chút các bạn thông cảm nhé rồi bây giờ tôi xóa cái con này đi Đó, tôi cho con này vào đây cho này vào đây xóa bớt một con đi được hoặc các bạn cứ để cũng được và bây giờ ta sẽ kéo con này xuống để cùng với cái dưới tại đây thì các bạn bây giờ điều khiển nó nhé các bạn chọn này các bạn cho center nó vào đây rồi các bạn cho vị trí uh, position này ok và bây giờ tôi làm lại nhé tại đây ở đây Đấy, sang đây tôi lại dịch chuyển đến đây và tại đây tôi quay tôi lại quay một phát Đó. đây tôi lại chuyển xuống đây xong tôi lại quay một phát rotate Đó. rồi đến đây tôi lại chuyển xuống đây các bạn lại quay tròn một cái đây các bạn cho di chuyển đến kia Đấy. đây phim nhá rồi các bạn sau các bạn lại cho cho chọn cái này đến đây đó đây các bạn đưa lên trên ngọn đó lên đây lên đây xong các bạn bây giờ các bạn lại quay phạt tiếp đến đây rồi thì ta xóa chữ phê mình đi Đó, đến đây rồi bây giờ các bạn lại cho nó quay tiếp rồi bây giờ ta thử chạy nhé từ đây đến đây các bạn xóa nó đi ấn phím delete trên bàn phím Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá Đấy, các bạn nhìn thấy chuyển vừa chạy vừa quay Đấy. vừa chạy vừa quay đây là một cái bài ví dụ bài đầu Để các bạn theo dõi như thế đấy các bạn vừa chạy vừa quay ngon lành chưa các bạn đấy ngon lành rồi nhá bao giờ nó cũng phải có cái đầm màu này sau chúng ta sẽ xóa đi sau khi xuất phim này cái phần đầu tiên của khung ấy đấy. nó sẽ như vậy các bạn thấy là phần mềm này tuyệt vời đúng không đấy, rất là mềm mềm mại nhá đấy tôi lấy ví dụ như thế rồi à, tôi đã dạy xong bài 1 các bạn chú ý bài thứ hai các bạn theo dõi nhé để chúng ta làm ok các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bạn nhớ thấy hay thì uh, subscribe cho tôi để tôi ra nhiều cái phim uh, hướng dẫn các bạn cách chúng ta nâng cao cái vị cái phần mềm này lên chúng nó có thể zigging rất là mượt mà hơn cả những cái phần mềm có mất phí như Toolboom Harmony đây là Open Toolboom là phần mở à, hãng phần mềm này của Ý nha các bạn chú ý nha của của Italy đấy đó các bạn nhìn thấy nó vừa quay lại rất là mượt mà đúng không nó không gấp như cái kia đấy ok thank you các bạn rồi các bạn chú ý bài sau lời tôi chào các bạn